hello hello xin chào nghe có rõ không ạ mọi người nghe rõ không ạ nghe rõ chưa ok chúng ta sẽ bắt đầu trong uh, luôn bây giờ ok xin chào tất cả à, thì chúng ta đã quan sát theo thị trường hôm nay thì một cái sự cố bất ngờ đang diễn ra trên thị trường chúng ta đó là gì ạ tất cả mọi thứ đều giảm sàn à, chúng ta biết là trong uh, đầu tư chứng khoán bất cứ linh một lĩnh vực nào đó thì có một số cái lĩnh vực mà chúng ta thường là mắc phải đó và chúng ta cần phải thoát ra ngay đó là gì ạ khi mà thị trường có chiến tranh này khi một cuộc chiến tranh thì chúng ta sẽ gì ạ chiến tranh thì gần như là toàn bộ cái việc mà chúng ta phải thoát ra thị trường đó là điều tất yếu xảy ra cái thứ hai là động đất sóng thần tất cả những yếu tố động đất sóng thần đều là những cái gì ạ đều là lúc mà chúng ta cần phải thoát ra khỏi thị trường và thứ ba là dịch bệnh tất cả những điều mà chiến tranh động đất sóng thần rất nhiều anh chị em có hỏi là có mua cổ phiếu hay không hay tham gia thị trường hay không hay là một vài phiên trước thì khi mà cái điều kiện thị trường mà chúng ta đang quan sát đây nó sẽ có những cái điều kiện để chúng ta mua vào chứ không phải là chúng ta khi mà cái xu hướng nó đang giảm chúng ta mua vào chúng ta bắt đáy chúng ta có thể nói là có mua đấy không thì đấy là một trong những cái sai lầm lớn nhất trong cái nhà đầu tư thì trước khi mà chúng ta chia sẻ về cái diễn biến của thị trường thì chúng ta có thể đặt ra câu hỏi là thế thì nếu nếu chúng ta đặt câu hỏi là nếu trong thị trường mà chúng ta ở giai đoạn này chúng ta biết rằng mọi người nếu hôm qua chúng ta học bài học ai chị em đã học hôm qua thì chúng ta comment cho Dũng này đâu ạ học hôm qua chúng ta học về câu chuyện đó là bảo hiểm bảo hiểm ạ nếu anh chị em mua bảo hiểm chúng ta có mong muốn là khi cái việc mà chúng ta mua bảo hiểm để mong là chúng ta có bị là, là tử vong tai nạn không đặc biệt là là bảo hiểm uh, bảo hiểm à, nhân thọ đúng không chúng ta mong muốn bị bảo hiểm lấy cái bảo hiểm đó không ạ hay là cái bảo hiểm nó là cái một cái để hỗ trợ chúng ta trong cái việc mà không may độ rủi ro nó là cao nhất thì trong đầu tư chứng khoán chúng ta thấy được là việc mà chúng ta không muốn cắt lót và chúng ta vẫn tiếp tục à, mua hoặc là chúng ta vẫn tiếp tục kỳ vọng đó là nguyên nhân dẫn đến chúng ta có thể à, có những ngày như hôm nay bởi vì cái việc mà cổ phiếu tiếp tục giảm của việc cổ phiếu mà chúng ta không bán ra khi mà cổ phiếu tiếp tục giảm tiếp tục giảm và chúng ta lại tiếp tục kỳ vọng chúng ta không đưa ra không mua bảo hiểm để hỗ trợ chúng ta lúc mà thị trường nó như này thì đấy là nguyên nhân sớm phần lớn chúng ta bị thua lỗ cái việc mà trong một cái quá trình đi lên hoặc trong một quá trình mà đầu tư ấy, thì nếu mà nói về quá trình rủi ro thì chúng ta thấy cảm giác là việc mà đưa ra những cái chiến lược quản lý rủi ro hoặc là quản trị rủi ro thì phần lớn chúng ta sẽ không thích bởi vì chúng ta chỉ mong muốn là muốn kiếm được lợi nhuận thật nhanh hoặc là chúng ta mong muốn là không, không phải nói đến cái sự đau đớn thua lỗ trong đầu tư và chúng ta chỉ tật giảm yeah. chỉ làm sao đấy là làm sao có thể có cái lợi nhuận nhanh nhất thế thì lúc mà những cái cổ phiếu tốt nhất trên thị trường những cái giai đoạn đầu sau những cái đợt giảm như thế này thì chúng ta không uh, không dám mua bởi vì lúc đó các sợ hãi nhưng khi mà thị trường bắt đầu đạt đỉnh khi mà thị trường bắt đầu nó ở mức cao như thế này thì lúc đó chúng ta lại tham gia mua vào Ok, thế thì anh chị em có nghe được không ạ? Chúng ta tương tác một chút đúng không ạ? Anh chị em có nghe rõ Dũng chia sẻ không ạ? Hello ạ thì ở đây chúng ta sẽ phân tích kỹ về những cái diễn biến mà chúng ta đang thấy rằng là ở ờ, những cái đợt bình thường những cái đợt mà giảm sâu như này với một chu kỳ bình thường thì sau khi mà thị trường nó giảm test đến những cái vùng này thì cái điều kiện quyên quyết để cho cái cổ phiếu của chúng ta điều kiện quyên quyết nhá để cho cổ phiếu của chúng ta có thể tăng được giá nha điều kiện quyên quyết để cho cổ phiếu của chúng ta có thể tăng được giá nó là gì ạ là cái sự phục hồi ở đây chứ không phải là nếu mà cái thị trường nó ở vùng này hôm qua hôm, hôm trước khi mà các bạn đặc biệt là cái K452 đúng không K52 à 51 nhiều bạn khi mà bạn đưa ra các cổ phiếu thì Dũng có nói là tất cả gần như tất cả cổ phiếu nó đang ở giai đoạn sụp đổ rồi tất cả cổ phiếu nó đang ở giai đoạn sụp đổ rồi tức là gần như không có cổ phiếu nào có thể hỗ trợ chúng ta một cái xuống đi lên nữa và chính vì vậy thì cái việc mà hôm nay có một cái thông tin tiêu cực thì cái việc mà rũ bỏ hay là đạt đổ đó là chuyện rất bình thường xảy ra thôi câu chuyện là khi mà cổ phiếu nó bị gãy tất cả SMA 50 này thị trường chung cổ phiếu gãy tất cả những đường SMA 50 này thì thường nó sẽ tạo ra cái sự hoảng loạn rất lớn dù là trong phân tích kỹ thuật dù là các big boy dù là các các nhà đầu tư tổ chức thì khi mà cổ phiếu mà nó hay thị trường chung nó gãy cái đường SMA 50 đây là một trong những cái cái để chúng ta lưu ý này cái việc mà nó gãy gãy cái đường, đường cái hỗ trợ đây là một cái điểm hỗ trợ mà nó lại tiếp tục gãy với khối lượng lớn thì không có lý do nào để chúng ta thấy là chúng ta còn kỳ vọng trong một cái xu hướng tăng nữa các bạn nhớ nha không có cái lý do nào kỳ vọng trong một xu hướng tăng nữa và chúng ta thấy ở đây là cái việc mà lúc mà thị trường có thể nếu một số các bạn đang kẹt ở đây thì lúc thị trường có thể hồi phục là lúc mà chúng ta cần phải bán ra lúc mà chúng ta cần phải bán ra anh em hiểu không ạ hello ạ thế khi mà chúng ta cần phải bán ra bởi vì đây là một cái công thức mà anh chị em nhớ nhớ cho giống là khi mà thị trường bị gãy đường SMA 50 bởi vì có một cái xu hướng ở trong thị trường đó, nó có một cái gọi là chu kỳ chu kỳ ở đây chúng ta gọi là trong một quá trình mà thường thì tất cả một quá trình tích lũy như này thì thường là chúng ta sẽ không dám mua vào bởi vì chúng ta mua này xong lại giảm mua giảm bất cứ chu kỳ này chúng ta đều thấy trong tình trạng như vậy sau khi một cái chu kỳ đi lên như này chúng ta cứ mua là thắng mua là thắng đặc biệt là anh chị em F0 mua là thắng thì khi mà đến cái vùng này là lúc có trình chạy nó rút phần lớn các cổ phiếu tạo ra nó rút đường dây xe lửa thì cái việc mà Dũng đã có những ai đã còn nhớ là Dũng chia sẻ ở vùng này đấy một cái phiên như này và một cái bạn đã nói với Dũng là ở ờ, tôi đã ăn kiếm được rất nhiều và ông đã phương pháp của ông bị sai bởi vì trong lúc này Dũng đã đưa ra những cảnh báo là các cổ phiếu nó đang chạy nước rút những cái cổ phiếu dẫn đầu trong những ngành từ ngân hàng từ chứng khoán uh, dầu khí và cuối cùng là những cái cổ phiếu ngành virus nó đã tạo ra một chu kỳ giảm rồi nhưng cái quan trọng là sau cái chu kỳ giảm này những cái đợt này nó có hồi phục thành công hay không thì chúng ta chưa biết được Đấy, tại vì cái, cái hồi phục này có thể nó sẽ giống giai đoạn này chúng ta phải xem này có thể nó giống giai đoạn này có thể không những những cái giai đoạn này có thể nó quay trở lại nó nó tiếp tục chạy nốt nhưng có thể nó lại xảy ra như này nên khi mà thị trường nó ở giai đoạn này với cái chiến lược của chúng ta đó là bảo toàn vốn bảo toàn vốn là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất cho với nhà đầu tư bảo toàn vốn là một trong những cái điều mà chúng ta cần phải có chúng ta mua bảo hiểm cho xe máy cho ô tô mục đích là để cho chúng ta gì ạ bảo vệ chính chúng ta thế thì quan trọng là tại sao chúng lại mua hay tại sao chúng ta lại cắt lót hay tại sao chúng lại cần phải thoát ra một số bạn có gọi điện cho Dũng hỏi Dũng là có cắt hay không đó, ờ, có cắt hay không thì thực ra là nếu các bạn hỏi trong Dũng này thì Dũng sẽ không có câu trả lời bởi vì thứ nhất là chúng ta đã ở một cái vị thế các bạn đã có những bạn đã lỗ hai ba mươi phần trăm rồi ở một vị thế khác như vậy rồi thì bây giờ hỏi Dũng có cắt nữa hay không tại vì cái vị thế mà Dũng đã chủ động ở trên vùng này là các bạn đấy còn một vài cổ phiếu mà Dũng Dũng có nói đây giả sử những cổ phiếu như này đấy, thì đến hôm nay nếu trong trường hợp cái quá, quá trình vi phạm ở đây là sử mua ở đây vi phạm ở đây chúng ta vẫn thấy là chúng ta vẫn an toàn và quan trọng là chúng ta vẫn có thể cắt cách an toàn 4% và 8% khi một cổ phiếu bị lỗ đây là một cách an toàn nếu mà mua đúng điểm ở trong chu kỳ này thì đấy là những cái cổ nhưng nếu bạn mua sai những cái cổ phiếu ở những chu kỳ khác nhau như là sử chúng ta có những cổ phiếu S&I đấy nên cái việc lựa chọn các cổ phiếu đúng sai chu kỳ thì từ 34 này hôm nay chúng ta sẽ thấy là cổ phiếu còn 27 chúng ta mất 6 giá các bạn thấy không còn 6 giá 6 giá từ 27 này để lên 34 chúng ta mất bao nhiêu đúng không đây chúng ta tính tính từ cái điểm giảm thôi còn nếu anh chị em là tính từ 38 nó về 27 chúng ta mất 10 giá thì chúng ta mất bao nhiêu phần trăm rồi nó mất bao nhiêu phần trăm rồi nó có một cái nguyên tắc để anh chị em biết rằng là cái nguyên tắc đó là là nếu chúng ta lỗ 5 phần trăm thì lãi 5,6 phần trăm hòa vốn nếu chúng ta lỗ 10 phần trăm thì chúng ta phải lãi 11 phần trăm 11 12 phần trăm hòa vốn đó. 12% khoảng vốn nếu chúng ta lỗ 25% thì chúng ta sẽ gì ạ phải 25% tức là phải lãi quay trở lại 25% khoảng vốn cái quan trọng là nếu chúng ta lỗ 40% thì mất 67% và lỗ 50% thì phải lãi 100% khoảng vốn thế tại sao chúng ta lại gì ạ cứ tiếp tục nhiều anh chị em sử dụng margin ở trên vùng này rất là cao và cái việc mà thị trường khi mà nó rơi như này thì bây chúng ta thấy đặt ra câu hỏi là khi thị trường rơi thì điều gì sẽ diễn ra tất cả các công ty chứng khoán họ sẽ cắt margin rồi dạ. cái quan trọng là chúng ta đừng cái vấn đề là khi mà chúng ta bị ép quan trọng là chúng ta bị ép chúng ta mới bán chúng ta có thể chủ động được trước đúng không chúng ta có thể chủ động được trước không ạ vấn đề chúng ta chủ động được trước không ạ chúng ta bây giờ nha chúng ta đặt ra câu hỏi là cái cổ phiếu này nó khớp bao nhiêu ạ các bạn sẽ thấy là một cái cổ phiếu này nó khớp bao nhiêu Bên đặt ra câu hỏi là nó khớp bao nhiêu cái thứ hai là khi cái thông tin đây giờ nó khớp được 800 bạn thấy không nó khớp được 800 nó khớp được 800 tức là nó không phải để không cho bạn khớp quan trọng là chúng ta có chủ động bán hay không câu hỏi đặt ra là như vậy tại vì cái khớp bán big boy thì sẽ nó không bao bán quá đây là những cái lúc mà chúng ta hoảng loạn tại vì đây là cái dòng tiền của lớn của big boy nên việc mà big boy chúng ta giống như cái câu chuyện mà chúng ta có một cái cổ phiếu mà các bạn có thể xem này TCM đây là cổ phiếu mà cũng bị giảm rất là mạnh ở trong cái vùng này cổ phiếu có thể quay trở lại đây là cổ phiếu có thể quay trở lại có thể cổ phiếu nó không trở lại hay là một cổ phiếu khác đó là cổ phiếu thế giới DGC DGW đây là cổ phiếu các bạn nếu anh chị em có ai nhớ, nhớ đây câu chuyện nào vậy đây là câu chuyện những phiên giảm sàn liên tục đây là giảm sàn trần dốc sàn nó lại quay trở lại sàn liên tục quan trọng là chúng ta có à. hôm qua chúng học về tư duy rồi ạ thế mình quan trọng là cái quan trọng là khi mà vấn đề ở đây là khi mà thị trường chung nó giảm vn index giảm à, tại vì ở đây nó có ưu tiên đầu tiên là gì ạ khi mà thị trường chung giảm nha khi thị trường chung giảm thì điều đầu tiên đúng không đặc biệt là giảm với cái sự bán hoảng loạn như này đặc biệt là giảm trong chu kỳ đây là chu kỳ đi xuống à, đâu đầu tiên là giảm ở những cái đoạn này là giảm ở giai đoạn chu kỳ đầu chúng ta thấy những cái giai đoạn thị trường cũng giảm giai đoạn thị trường cũng giảm và giai đoạn này giảm sau nó lên nhiều người sẽ thấy được là chúng ta vẫn kỳ vọng bởi vì cái việc mà hôm nay chúng ta mới nhớ được cái chiến lược bán dần ra ai đã, đã hiểu hôm nay chiến lược bán dần ra nó sẽ như thế nào chúng ta đã thấy một cái chiến lược bán dần ra khi mà thị trường chung chạy nâng sút chúng ta thấy chiến lược đó như thế nào chúng ta comment không ạ khi trường dùng trung dãy rút ở trên vùng này này chúng ta bán dần ra thì chúng ta thấy là cái cái chiến lược đó bắt đầu hôm nay nó phát huy hiệu quả không ạ chúng ta thấy phát huy hiệu quả không ạ bởi vì khi mà chúng giúp bạn bán dần ra ở đây thì bắt đầu nhiều người bắt đầu thấy lãi ở đây thì chúng ta thấy nào họ sẽ nói rằng cái gì ạ tôi đang mất lãi nổi một cái ông này ông bảo là bán cổ phiếu ờ, xong thì cổ phiếu tôi vẫn lãi đúng không cũng mới được nhưng khi mà bản thân khi chúng ta bán dần ra cái tỷ lệ nhưng mà tỷ lệ nó giảm dần ở đây đúng không tỷ lệ nó giảm dần ở đây thì chúng ta sẽ không có áp lực bởi vì trong tư duy chúng ta là rút dần của ra ra cổ phiếu rồi thế bây giờ bây giờ chúng ta đặt ra này chúng ta không thể biết là thị trường nó như thế nào chúng ta không thể biết thị trường nó như thế nào tại vì câu chuyện đây là hôm qua dũng đặt ra hỏi là nếu cái phiên này này nó hồi nó xác nhận khối lượng lớn ai còn nhớ hôm qua là sau cái phiên Dũng lần hai này nó xác nhận lớn hồi khối lượng lớn câu chuyện đúng không ạ nó hồi sức lượng lớn thì lúc ấy chúng ta mới tính đúng không phải nhiều hồi sức lớn nếu hồi sức lớn thì quá trình test này nó lại khác nhưng bây giờ chúng ta thấy là nó không hồi đúng không nó không hồi mà nó bị giảm do cái covid này diễn ra đúng không đấy đấy là một và thủ qua chúng ta là kịch bản là nếu bị gãy kênh khối lượng lớn hay là biên độ lớn giả sử gãy kênh không có khối lượng đây là thiếu cầu thiếu cầu nha tất cả quá trình về gãy kênh khối lượng lớn nhưng bây giờ nếu ngày mai sao ngày mai khi nào thì nó sẽ tạo tạo đáy nhưng cái vấn đề tạo đáy lúc này nó không phải là tạo đáy để chúng ta mua vào được chưa bây giờ câu hỏi đặt ra là nếu trong trường hợp ngày mai nó tạo đáy thì nếu nó tạo đáy thì cũng phải là tạo đáy mua vào nhá tạo đáy không phải tạo đáy mua vàng tạo đáy để chúng ta nó gọi là hồi phục để cho những ai mà chưa bán thì chúng ta có thể cơ hội đó để chúng ta bán ra đúng không cái, câu chuyện ở đây chúng ta đang một số các bạn đang đang đang đang đang, đang bị nhầm lẫn này một cổ phiếu dù nó tích lũy đẹp đến bao nhiêu nhá, dù nó tích lũy mô hình đẹp đến bao nhiêu thì nó đều bị thị trường chung phá hỏng hết nhá một cổ phiếu tích lũy đẹp đến bao nhiêu thường nó sẽ bị thị trường chung phá hỏng hết anh chị em biết tại sao một cổ phiếu kỹ đẹp nó lại bị thị trường chung phá hỏng không chúng ta cũng biết biết nguyên nhân vì sao ạ nguyên nhân vì sao ạ chẳng hạn bây giờ cái cổ phiếu như này là cổ phiếu rất đẹp đúng không KDC là cổ phiếu đẹp đơn đơn giản rồi đây là cổ phiếu rất đẹp thế thì bây giờ trong cái việc mà chúng ta lựa chọn những nhà đầu tư chúng ta gọi là những nhà đầu tư thông minh với chúng ta thế thì vấn đề đặt ra là khi mà cổ phiếu này đúng không dù là chúng ta có nắm giữ một hay là 10.000 cổ phiếu thì chúng ta có xu hướng bán ra không câu hỏi là đầu tiên anh chị em có xu hướng bán ra hay không cái thứ hai là chúng ta có ai chúng ta có xu hướng mua vào hay không một là xu hướng bán ra hai là có xu hướng mua vào hay không anh chị em comment ạ đầu tiên là chúng ta có xu hướng bán ra không dù chúng ta có 10.000 thì chúng ta có thể bán 3.000 hay 5.000 đúng không bởi vì nó đỡ áp lực cái thứ hai là chúng ta có xu hướng là nó đang giảm chúng ta mua giá xu hướng mua vào hay không Đấy chưa Có mua vào hay không? Đơn giản thôi Chúng ta đang tìm lời game Hay là những cái cổ phiếu qua chúng ta thấy là SZL tăng rất mạnh đúng không? Thì chúng ta thấy là ô, ai qua mua SZL, ZC Thì chúng ta thấy là nó tuyệt vời đúng không? Thế cái câu chuyện đấy này này Nếu nó gãy xong ngày mai, ngày kia nó tăng mạnh Thì chúng ta bảo là Chúng ta bán ra thì nó, chúng ta bảo là gì ạ? ngày mai nó kia nó tăng mạnh chúng ta bán ra thì chúng ta bảo là chúng ta cũng đang cắt lỗ là bị sai đúng không thế thì ở đây chúng ta phân tích này, này đầu tiên là chúng ta thấy là dù là chúng ta có ít hay nhiều chúng ta bán ra chúng ta bán ra cái nguyên nhân thứ hai nguyên nhân mà nguyên nhân cốt lõi của chúng ta thấy là nếu anh chị em một cái danh mục chúng ta có 5 cổ phiếu 5 cổ phiếu thì những cái cổ phiếu giảm sàn hết thì cổ chúng ta có bán cổ phiếu này không chúng ta chưa muốn bán thì chúng ta bán cổ phiếu này không ạ câu hỏi là nếu chúng ta có 5 cổ phiếu nhá, 5 cổ phiếu mà những cổ phiếu kia sàn hết và thậm chí là full margin thì chúng ta có phải ép phải bán cổ phiếu này không hay là công ty chứng khoán có ép chúng ta phải bán cổ phiếu này không anh em có hiểu không ạ có có bị bị cổ phiếu này có phải bán không đây là cái đầu tiên chúng ta nói về cái cái cái tư duy thì rõ ràng là những cái cổ phiếu dù là tốt đến mấy nó vẫn bị bán ra bởi vì chúng ta đang bị áp lực đúng không đang bị áp lực tức là cái nguyên tắc là vi phạm margin là các công ty bán những cái cổ phiếu không bán được nhá, cổ phiếu bán được thì nó lôi những cổ phiếu bán được thanh khoản tốt ra bán nên những cổ phiếu này không có cầu lại bị áp lực bán thì nó bán tăng rất mạnh Để ăn chứ đấy là cái thì hôm nay chúng ta học về tư duy ạ tối nay chúng ta học về tư duy để chúng ta sẽ xem là tư duy nó đúng thế nào thế thì vấn đề là bảo hiểm đúng rồi chúng ta lại nói về tư duy bảo hiểm thế thì chúng ta mua ở đây chúng ta cắt ở đây cắt ở đây anh chị em vi phạm cắt đúng không giả sử bây giờ chúng ta sẽ nói kỹ về cổ phiếu này cắt bởi vì hôm nay là tất cả mọi người áp lực bán ngày mai ngày mai chúng ta sẽ làm thị trường ngày mai chúng ta nói về tâm lý thị trường ngày mai đi ạ sau đó chúng ta phân tích như này thị trường ngày mai chúng ta nghĩ là đầu phiên làm sao vấn đề là chúng ta không có vị thế không có chủ động bán với câu hỏi đặt ra nha có phải chúng ta bị ép bán mới bán không ạ hello có phải là bây giờ chúng ta sẽ nói về câu chuyện ngày mai ạ à? ngày mai ngày mai thì đầu phiên nó như nào chúng ta sẽ xem kịch bản ngày mai đầu phiên nó như nào 15 phút đầu phiên ngày mai như thế nào tại sao đây hỏi tại sao ngày mai đầu phiên đầu phiên nhé chưa biết ngày mai cuối phiên thế nào tại sao đầu phiên nó giảm sàn thường nhé thường nó giảm sàn giảm sàn tại sao nó giảm sàn thường ấy có thể nó có, ít khi nó sẽ, nó không xảy ra lắm nhưng thường nó sẽ giảm sàn các bạn biết vì sao không ạ vấn đề theo đà hơn trước nhưng vấn đề chúng ta nhìn về cốt lõi của nó đi chúng ta phải nhìn về cốt cái, cái cốt ở bên trong này là làm gì đúng không có phải là chúng ta đang sợ hãi nên ngày mai đầu phiên là chúng ta bán để bán sàn nó hôm nay chúng ta bán được thì mai đầu phiên chúng ta sẽ bán sàn đúng không ạ đúng không nhưng cái quan trọng nhất là gì ạ đây một số bạn bạn full margin này tất cả những cái full margin có khi nào chúng ta thấy là nó có mất khoảng từ 9 giờ đến 10 rưỡi là không bán không ai bán ra chúng ta đã gặp trường hợp là 9 rưỡi đến 10 giờ không ai bán ra sau đó thì khoảng độ 10 giờ đến 11 giờ tự nhiên toàn bộ số sàn đấy sẽ hấp thụ hết sau đó nó lại rũ một lần nữa sau đó lại kéo lên lần nữa chúng ta có thấy không ạ chúng, chúng ta đã gặp trường hợp là bán sàn này sau đó nó lại để kéo lên sau lại là giảm sàn lần nữa sau lại kéo lên và nếu kéo lên lần thứ ba được thì coi như là nó hồi chúng ta gặp tâm lý đấy chưa cái phút fund này là các công ty chứng khoán họ đang sử dụng margin rất lớn chúng ta nhìn nhá bây giờ chúng ta nhìn này tiền chúng ta thấy là số tiền vẫn rất lớn này bình thường ấy, chúng ta thấy quy mô tiền đấy nhiều ạ tiền đấy nó, nó tiền nó đâu nó đến do đâu ạ bây chúng ta thấy là tiền ở đây nó đến do đâu ạ tiền ở vùng này này đến đâu mọi người ai lãi do đến đâu ạ bây chúng ta nhìn bản chất nhá tiền ở đây này đến do đâu ai cũng lãi nó đến từ đâu ạ nó đến từ đâu ạ nó đến do đòn bẩy do một số như chúng ta này chúng ta mua ở đây thì giữ kiểu gì nó cũng lên đây nó mua ở đây giữ kiểu gì cũng lên đây nó mua ở đây giữ ở đây là nên tất cả nhà nhà đều cũng phải là chúng ta thấy là cái, cái giá ở đây nó định giá cao hơn nên tự nhiên là khối khối lượng nhân với giá để ra tiền đúng không ạ đúng không đấy nó đẩy tự đẩy giá để nó kéo lên này tự đẩy giá tự phun margin tự quay vòng cái vòng quay của nó nó đẩy giá lên nên tất cả đoạn này mọi người đều có lãi hết đúng không em cho em hiểu không ạ mọi người đều có lãi hết thế thì tất cả mọi người đều có lãi hết này khối lượng ở đây chúng ta cộng lại nhưng chỉ một phiên Đấy. hay chúng ta nhìn khối lượng ở đây này. cộng lại thì có phải là toàn bộ khối lượng đây chúng ta cộng lại toàn bộ khối lượng đây này với nhau này ta cộng lại toàn bộ khối lượng đây với nhau thì chúng ta thấy là lúc này nó chuyển sang là gì ạ đầu tiên là 90 phần trăm các nhà đầu tư nhỏ lẻ thành công ở vùng này đúng không F0 thành công rất lớn sau khi mà chúng ta thấy là giảm thì chúng ta thấy là cái đoạn này sao giảm rất mạnh này thì có phải là lúc 90 lần phần trăm nhỏ lẻ thành công thì đây họ lại trở thành thất bại bởi vì cái khối lượng này là nó bán ra chỉ có một số ít bán ra được thôi nên toàn bộ vùng này là lúc này chỉ năm sáu phần trăm nhà đầu tư nhỏ này thành công rồi rất ít thôi ạ hôm trước chúng ta nói là vùng này số lượng lớn thành công nghịch lý không chúng ta đang có nghe một cái livestream chúng ta gọi là nghịch lý nghịch lý thị trường không ạ nếu ai có nghe cái mục livestream là nghịch lý thị trường khi mà phần lớn các nhà đầu tư thành công chúng ta cũng nhớ một cái livestream đấy không ạ nghịch lý là lúc này thì đã có một cái vài bạn vào là nhắn nhủ với Dũng là phương pháp bị sai phương pháp bị sai và có nói là bạn ấy đang ngăn rất lồi lồi mồm đang lãi rất lớn thì khi mà nói về cái tâm lý hành vi của các nhà đầu tư ở đây thì Dũng biết rằng thị trường đã đạt đỉnh và Dũng đã làm một cái livestream rất kỹ ở đây là chúng ta cần phải bán hết ra không có cổ phiếu nào không có cổ phiếu tất cả những cổ phiếu đầu cơ tất cả những cổ phiếu giai đoạn gì ạ à? chúng ta gọi là giai đoạn mid cap giai đoạn cuối tăng mạnh rồi đúng không có phải những cổ phiếu đầu cơ giai đoạn mid cap tăng mạnh rồi thì cái việc mà khi mà nó hết chu kỳ trong đầu tư chứng khoán anh chị em nhớ này đầu tiên là phải nhớ đến chu kỳ chu kỳ chu kỳ là quan trọng nhất chu kỳ thế bây giờ một cái quá trình này là một chu kỳ tích lũy này tăng trưởng và cái quá trình là phân phối cái quá trình phân phối nó kết thúc chu kỳ tức là cái quá trình phân phối đỉnh và nó kết thúc chu kỳ thì việc mà chúng ta mua ở dù là những cái vùng này vùng này thì liệu chúng ta ok không ạ yeah. Dạ. liệu chúng ta mua ở những cái vùng khi mà nó kết thúc chu kỳ này thì chúng ta mua đầu tư giá trị được không ạ coi là chúng ta sẽ đồng, đồng đầu tư giá trị trong cái chu kỳ giảm không ạ đây dạ mua những vùng này giá giảm rất nhiều cổ phiếu giá giảm có mua không ạ có mua trên vùng này không giá nó có rẻ không có mua không bởi vì khi mà cổ phiếu hết kết thúc chu kỳ thị trường chung kết thúc chu kỳ đây chúng ta nhìn này lên bao nhiêu nó về bao nhiêu câu chuyện này câu chuyện này chúng ta thấy không ạ cổ phiếu theo gì ạ à? những cái cổ phiếu mà nó theo chu kỳ thì nó lên bao nhiêu 15 20 phần trăm bán ra một cái công thức mà Dũng đã chia sẻ rồi. khi mà cổ phiếu lên nó có nhịp như này phải bán ra từ những điểm mua này chúng ta thấy nó về nếu chúng ta giữ ở đây thì về về mo luôn đúng không câu chuyện này chúng ta đã được học rất nhiều rồi đúng không Nhưng những cổ phiếu đây chúng ta thấy là những cổ phiếu hòa phát chất lượng rất tốt đây chúng ta thấy là toàn bộ nó lại về thậm chí nó về đến đây ở ờ, chu kỳ này không biết bao giờ nó có thể lên được không mới biết bao giờ nó có thể lên được lại vị trí này bởi vì khi mỗi lần nó gãy thì tất cả những người đã bị thua lỗ đây họ có xu hướng để lên họ bán ra mà chúng ta lại tiếp tục bắt đáy ở đây tiếp tục bắt đáy ở đây tiếp tục bắt đáy ở đây thì làm sao mà cổ phiếu có thể lên được anh <clears throat> chị em có hiểu không ạ cái quan trọng là nếu chúng ta lướt trên vùng này trong một chu kỳ đi xuống này câu chuyện ở đây là trong đầu tư chứng khoán chu kỳ là cực kỳ quan trọng chu kỳ nhá anh chị em nhá chu kỳ anh chị em comment chu kỳ đấy ạ chu kỳ là tích lũy này tăng trưởng phân phối và suy thoái còn xu hướng thì nó chỉ là một cái nhịp này thôi là xu tích lũy này xu hướng đi lên được chưa và xu hướng tăng ở phía trên này gọi là gì ạ nếu mà cổ phiếu nó ở phía trên này thì người ta không gọi là xu hướng phân phối cả và nếu phía trên này người ta gọi là xu hướng tích lũy những cái tích lũy phía trên này có thể là nó là phân phối hoặc là tích lũy phía trên này có thể là là tích lũy thì hôm trước chúng ta đã học về cái quá trình tích lũy này thì cái quan trọng là cái bài học ở đây mình cũng nói này nếu nó bị ở vùng này anh chị em nhớ mà nó hồi đấy tất cả điều kiện nó hồi mà nó tích lũy được yeah, tất cả điều kiện này đấy các bạn phải xem nghe rõ thì xác nhận như này mới đủ điều kiện luôn đấy còn còn nếu trong trường hợp nó bị gãy khối lượng lớn đây tức là nó cũng đã có một cái lượng lớn tham gia các tổ chức cũng tham gia lớn tại vì với cái việc mà khối lượng lớn tham gia ở đây đấy, quan trọng là khi tham gia ở đây nếu có sau này có mua được hay không thì nó vẫn phải qua cái vùng này mới mua được nên tội gì chúng ta phải mua những vùng này làm gì cho nó mất thời gian đúng không ạ tội gì chúng ta phải mua bắt đáy ở đây giống như chúng ta gọi là đầu tư giá trị làm gì cho mất gì ạ à? mất chi phí cơ hội bởi vì có thể nó nằm ở đây thậm chí là nó có thể nó đi xuống tiếp thế này nữa chúng ta không thể biết được đâu. tất cả những ai nói là bắt đáy hay là đạo đáy thực ra chúng ta thấy là những người thành công nhất chúng ta biết những người thành công nhất mà dũng biết đó là gì ạ William Moore đúng chưa William Moore những người mà Marconi, William O'Neill, Soros ông chưa bao giờ biết đâu là đáy mà một số bạn thì biết là đây chắc là đáy thì không biết là cái điều đó nó có đúng hay không đây là có lẽ chúng ta đã thấy là rất nhiều bạn tài tài giỏi là biết cổ phiếu tạo đáy khi nào đúng không chứ biết cổ phiếu tạo đáy như nào mà chúng ta gọi là bảo nó tạo đáy hay là nếu chúng ta bắt chúng cái đợt đáy thì chúng ta bảo may mắn tất cả cái này nó gọi là may mắn mang con số sắc ra để đầu tư tại vì cái quá trình này chúng ta gọi là may mắn nếu có được thì may mắn nên bắt đáy này nó không khác gì chúng ta chơi một canh bạc nha chúng ta đang chơi một canh bạc rất là nguy hiểm bởi vì chúng ta phải nhớ là nếu chúng ta càng lỗ nhiều thì gần như chúng ta sẽ không có cơ hội để là quay lại thị trường đó không có cơ hội để quay lại thị trường nên anh chị em nào mà thấy là cái việc của chúng ta vẫn tiếp tục bắt đáy thì cũng tin chắc là thảm họa lại tiếp tục xảy ra với chúng ta những cổ phiếu AI đây câu chuyện này khi mà chúng ta thấy là cái vùng này nó đã phân phối rõ rồi một chu kỳ phân phối rồi rất rõ rồi các bạn nào đã học về phương pháp của dũng thì bạn biết ngay tất cả vùng này là vùng phân phối lên bùng khối lượng như này và mà không phải phân phối thì phần lớn nó đã bị kẹt như thế này hoặc là cả vùng này hôm trước Dũng chúng ta nói là SOS 8 SOW8 thì những cái rơi như này nó sẽ có thể là cái cổ phiếu dòng chứng khoán là rất là là hay nó là nó lên bao nhiêu thì nó về bấy nhiêu đấy các bạn nhớ câu chuyện để nó lên bao nhiêu thì nó về bấy nhiêu đấy. nhưng nếu sóng hồi này nó trả được bao nhiêu mà nó hồi không được bao nhiêu cả nên anh chị em nếu chúng ta cần phải xem hôm bài hôm qua rồi bài hôm qua nếu anh chị em nào có xem đi chương trình tối hôm qua của đúng không ạ anh chị em nào có xem thì comment cái đúng không ạ thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc mà muốn nói được gì ạ hãy xem tất cả những cổ phiếu cái lịch sử của nó để chúng ta biết nhận ra nó chúng ta phải biết lịch sử của nó để chúng ta nhận ra các nhóm cổ phiếu chứng khoán là những nhóm cổ phiếu theo chu kỳ rất là rõ ràng đúng không nó hết chu kỳ nó lại về mo hết chu kỳ nó lại về đáy và chúng ta cứ mua theo kiểu giá rẻ thì không biết là đây chúng ta đấy lên bao nhiêu xuống bao nhiêu cái này là Dũng đã nó làm một một cái video rồi nên cổ phiếu chứng khoán là cổ phiếu mà nếu mà chúng ta chơi ấy, hiểu rõ này ta lên bao nhiêu đấy, hết mình có về mình hiểu và chúng ta biết rằng những cái chu kỳ này có hồi thì hồi một tí rồi đây chúng ta nhìn này tất cả cái điều này khi mà cảnh báo như này thì phần lớn mọi người lại không thích ạ mọi người lại cho rằng là cái việc này là tào lao thì cho cái việc này là việc là vớ vẩn đây tất cả những điều này đã nói rất nhiều lần rồi, rất nhiều lần rồi. Và chúng ta lại tiếp tục gặp những cái câu chuyện lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Nếu anh chị em hôm qua có nói, Dũng nói là đó là chúng ta học gì ạ? Học về gì ạ? Học về quy trình, quy trình tạo ra hệ thống. Thế thì cái quy trình tạo ra hệ thống chúng ta sẽ nhắc lại một cái quy trình mà Dũng đang đang đang sử dụng đó là gì ạ? Quy trình hiệu cổ phiếu nó có bốn giai đoạn đoạn đầu tiên là đoạn tích lũy sideways thông thường giai đoạn này thì những cái cổ phiếu nó nằm trên cái đường SMA 200 đấy quanh cái hàm 200 và thứ hai nữa là gì ạ thứ hai nữa là những đáy lớn đáy nhỏ tức là những cái đáy bằng nhau đỉnh bằng nhau nhưng quan trọng để biết cái cổ phiếu nào trước khi nó bước vào chu kỳ lớn thì thường là khối lượng tăng giá tăng khối lượng giảm giá giảm đấy là cho chúng ta biết là cổ phiếu đang trong quá trình tích lũy để cổ phiếu bước vào giai đoạn 2 thì các đường trung bình động 200 phải hướng lên 150 phải nằm trên và đường 50 phải nằm trên cái đường trung bình 50 ngày đấy là cái điều đầu tiên chúng ta biết là cổ phiếu bước vào chu kỳ tăng quan trọng thứ hai nữa là cái cổ phiếu này nó phải có dòng tiền lớn tham gia vào dòng tiền lớn tham gia vào thì chúng ta gọi là những cái mẫu hình đây là những cái mẫu hình mà chúng ta cần phải biết đây là những mẫu hình cổ phiếu nó có khoảng 20 dạng mẫu hình mỗi một dòng mẫu hình thì nó gần như giống nhau cứ mẫu hình giống nhau tạo giống nhau thì nó gần như giống nhau và quan trọng là khi nó bước vào giai đoạn chạy nước rút có khoảng trống biến động lớn có khoảng trống này nó là nhiều khoảng trống này biến động lớn đặc biệt là bung khối lượng thì đây chính là lúc mà chúng ta cần phải thoát ra hết toàn bộ chúng ta bán dần dần ra bán dần ra để làm sao cái tâm lý chúng ta nó nhẹ nhàng nhất tại vì có những cổ phiếu nó đến đây nó giảm có những cổ phiếu đến đây nó phân phối nó mới giảm thì tất cả quá trình phân phối này trên quá trình chạy nước rút này là nó kết thúc chu kỳ và thậm chí là cổ phiếu sẽ giảm rất sâu đấy là một cái bài học mà Dũng nghĩ là nếu anh chị em nào đã học đã theo dõi của Dũng trong nhiều thời gian qua thì anh chị em có thể thoát ra và không bị ở trong đoạn này chúng ta thấy những cái bài học vừa rồi chúng ta thế nào anh chị em đánh giá này những cái bài học mà Dũng chia sẻ được vừa rồi đến hôm nay chúng ta thế nào? Cảm nhận như nào một chút đúng không ạ? Có một cái bài Dũng đã chia sẻ là tại sao chúng ta phải thị trường nó ép chúng ta bán chúng ta bán chúng ta nhớ cái bài học đấy không ạ tại sao thị trường nó ép chúng ta mới bán chúng ta không bán trước nhớ bài học ấy chưa dũng đã nói là dũng đã nói luôn từ đây rồi tại sao thị trường ép chúng ta mới bán tại sao thị trường và hôm nay chúng ta bảo là nó giảm sàn rồi còn sao bán được ép cho nó mới bán không ép cho nó bán chúng ta nhớ cái bài học của ông gì ạ ông Tào Tháo ông đánh đâu thắng đó anh chị em F0 thì đánh đâu thắng đó đúng không ạ khi mà chúng ta đánh đâu thắng đó rồi mua cổ phiếu nào cũng thành công bắt đầu trở nên gì ạ trở nên bắt đầu rất là là là là là ngạo mạn đúng không khi mà chúng ta mua bắt đầu thành công chả biết có kiến thức f không thôi mà kiến thức lại lãi được nhiều phần trăm bắt đầu lên gì ạ tại vì hôm trước dũng có nói với các anh chị em là dũng đã gặp cái bạn này không biết hôm nay cổ phiếu như là người ta khuyến nghị mua cổ phiếu asm đây là một cái room dũng vào cho ta đưa cổ phiếu này không đấy. thì đến đây họ khuyến nghị rất là mạnh đấy, họ mua vào tôi mua vào cái cổ phiếu nó đã chạy nước rút rồi, nó đã có chỉ phân phối khối lượng lớn dù là nào rất khó lên dù có thể thị trường nó hôm nay nó xấu không xấu những cái điều này họ vẫn khuyến nghị mua đấy là cách mà chúng ta gặp vào những cổ phiếu yếu hơn thị trường Vinamilk yếu hơn thị trường Dũng đã nói thị trường nó lên như này mà nó yếu hơn thị trường chúng ta vẫn mua trừ khi nó phải quay trở lại nó tạo một xu mới đúng không yếu hơn thị trường nó thấy nó rẻ chưa anh chị em thấy nó rẻ chưa các đường M 200 thì nếu chúng ta nhìn thấy là cổ phiếu gãy được những cái đường này và chúng ta mua lại điều gì diễn ra diễn ra khi một cổ phiếu nó đang sideways này nó gãy tất cả cái đường gì ạ à? trung bình 200 150 điều gì sẽ diễn ra chúng ta điều gì sẽ diễn ra với những cổ phiếu mà rich ra nó cũng gãy như vậy khi nó lên đến vùng quay trở lại này nó gặp rất nhiều cản chúng ta nên điều gì ra vậy chúng ta nên bắt đáy hay là lệnh lệnh chúng ta đang rút ra thị trường để chúng ta đợi cơ hội khác không ạ cơ hội khác không ạ công thức đó là gì ạ chúng ta phải phát triển bản thân đi trước phát triển kinh doanh từ hôm nay đến lúc mà các bạn học xong năm cái chương trình của Dũng các bạn sẽ biết được là tại sao chúng ta luôn luôn bị thua lỗ luôn luôn không thể thành công được kể đầu tư chứng khoán hay đầu tư bất cứ lĩnh vực gì bởi vì chúng ta gì ạ cái phát triển bản thân chúng ta không có mà chúng ta đi phát triển kinh doanh thì đuôi chúng ta sẽ đốt tiền rất nhanh trong đầu tư chứng khoán thì thôi chúng ta không có cái chiến lược không có kỹ năng không có quy trình không có một cái hệ thống đầu tư chuẩn mà chúng ta cứ mua lần này chúng ta thấy có thể chúng ta có thể sống sót một vài lần ở đây tại vì thị trường tốt thì tất cả mọi người để vãi nó vẫn đứng lại nhưng khi mà chúng lên đây chưa kịp bán thì cái đợt như này chúng ta chúng ta nhìn thấy những cổ phiếu tương tự như vậy chúng ta chưa ngấm rõ được câu chuyện là nếu chúng ta đầu tư dài hạn ở lúc này sao dài hạn đấy ạ chúng ta thấy lên bao nhiêu câu chuyện là đầu tư dài hạn lên bao nhiêu về mo bao nhiêu lên bao nhiêu về mo bao nhiêu được bao nhiêu gần như mất hết bao nhiêu thì sao câu chuyện đấy như thế nào hôm trước anh chị em hỏi Dũng có mua bán cổ phiếu không gần như là Dũng không chia sẻ là không mua đa phần là chúng ta phải là, là bán làm gì có cổ phiếu mua đâu gần như anh chị em hỏi mua Dũng không chia sẻ bất cứ cổ phiếu nào trong suốt thời gian rất dài tất cả bán hết bởi vì thị trường chung cái thị trường chung là hiện tại là số 1 nha anh chị em nhỉ VN Index đó là số 1 không có gì chống lại được thị trường chung nên đầu tư mà không hiểu thị trường chung thì nguy hiểm còn sau khi thị trường chung nó hồi phục có thể nó tạo ra cái quỹ đi ngang nó tạo ra một cái xu hướng nào đó thì lúc đấy chúng ta sẽ xem là cái cổ phiếu nào mạnh hơn thị trường đấy thế thì cái quan trọng là nếu nó xuống chân thì nó khác nên chúng ta biết là nếu nhiều cổ phiếu thị trường chung này này nó xuống chân đổi phải chưa khi nó lên đỉnh thì những cổ phiếu chúng ta mua chưa chắc nó lên đỉnh đấy là thứ nhất cái thứ hai là có những đợt thị trường chung nó xuống đỉnh này xuống dốc này chúng ta nhìn này đấy chúng ta nhìn này xuống dốc và nó xuống dốc mãi mãi này đây những cái đợt xuống dốc này chúng ta nhìn phải hiểu được những cái bản này xuống dốc này xong lên này xong xuống dốc này lên xuống dốc tiếp và sau khi vì chúng ta không có trải nghiệm mỗi một chu kỳ nó lại có những cổ phiếu khác mà chúng ta không biết rằng là ngoài vấn đề thị trường chung cổ phiếu tốt đẹp đây nó lại giảm và tiếp tục lên nó lại giảm và mỗi một chu kỳ này nó lại có những cổ phiếu khác nhau nên dù là chúng ta nắm cổ phiếu thì chúng ta vẫn bị thua lỗ là chuyện bình thường lên cổ phiếu cũng lên giảm cổ phiếu chúng ta giảm rất mạnh và tất cả mỗi chu kỳ này nó lại có những cổ phiếu khác nhau Đấy có trừ khi cục thị trường nó tích lũy ở đây chúng ta thấy thời gian tích lũy ở đây từ 13 đến 14 tức là cái thời gian rất là dài trước khi nó bước vào một chu kỳ tăng nhưng sau đó lại để giảm tiếp chúng ta làm gì có cơ hội đúng không ạ lên bao nhiêu chúng ta thấy là mất bao nhiêu thị trường nó luôn luôn như vậy nó tạo cho cái sự hưng phấn đầu tư và sau đó lại mất nó tạo ra sự hưng phấn chưa? sau đó lại mất chỉ có những anh chị em f không anh chị em mà thậm chí là ép nhiều rồi không muốn hiểu hoặc là không muốn thay đổi thì chúng ta cứ sẽ mãi mãi chỉ là những cái người à, chúng ta giống như câu chuyện là anh chị em nói hơi hơi hơi ờ, có thể là có thể nó nghe nó không vui tai một chút đó là chúng ta sống 80 tuổi nhưng thực ra là chết năm 25 tuổi chúng ta đầu tư 10 năm nhưng thực ra là chúng ta chỉ tương ứng với chỉ 3 tháng kinh nghiệm 3 tháng nhưng đầu tư 10 năm đơn giản thôi ạ à. Tại vì cái ngôn ngữ chúng ta sẽ cho chúng ta biết chúng ta đang ở đâu làm gì có công ty chứng khoán tốt làm gì có kết quả kinh doanh tốt tất cả cái đấy là sự ảo tưởng đấy ạ à. lúc mà thị trường lên thì cổ phiếu nào nó cũng chạy cổ phiếu penny flc rác nhất nó cũng chạy khi thị trường xuống tất cả nó về mo hết nên cái việc tất cả mọi cái chúng ta tư duy tư duy nó sẽ làm cho chúng ta thay đổi còn nếu chúng ta không có tư duy thì tất cả mọi thứ nó sẽ trở nên tại vì tối hôm nay chúng ta có chương trình nên dũng livestream sớm và đặc biệt là đáng nhẽ trưa hôm nay dũng có chia sẻ nhưng về cơ bản thì có thể chia sẻ như hôm nay thì rõ ràng là buổi tối hay là buổi sáng hay buổi trưa tất cả những cái gì những cái, cái diễn biến của gì ạ của thị trường diễn biến của của của covid này nó chúng ta không thể tính toán trước được nha chúng ta không thể tính toán trước được nên tất cả chúng ta sẽ có một cái công thức nữa công thức nữa với câu hỏi là đặt ra này với câu hỏi đặt ra nhé đặt ra câu hỏi chuyện này bây mọi người để ý cho lúc này nếu thị trường đang chu kỳ đi lên nha đang chu kỳ đi lên thì những phiên giảm này nha nhớ này chúng ta comment này nếu thị trường đang chu kỳ đi lên đang chu kỳ đi lên thì covid nhá diễn ra covid thì nó có giảm luôn không đang chu kỳ lên nhá thì diễn ra covid thì nó có giảm mạnh hay không à gì nó có kết thúc chu kỳ hay không đang chu kỳ đi lên nha đang một trong cái xu hướng đi lên thì diễn ra covid thì nó có giảm cái trục không đấy vấn đề là như vậy thông thường tất cả những sự kiện nhé tất cả những sự kiện có thể là những cái trận động đất có thể những cái trận sóng thần có thể những cái đợt mà đấy thì nếu thị trường vẫn trừ khi chiến tranh nhé chiến tranh gì khác thì thường nó sẽ không bị ảnh hưởng mà chúng ta đã nhìn thấy như cái giai đoạn trước này sau đó lại vẫn lên đây là một trạng thái sau lại lên tiếp và tương tự như thế nhưng đây nó là một chu kỳ đã giảm rồi đang có một cái dấu hiệu gì ạ à? phần lớn các cổ phiếu chạy nước rút rồi dòng tiến lớn rồi thì cái việc mà các nhà cái họ không họ đã lãi rất lớn rồi không tội gì phải là kéo nốt cho những dòng gì ạ à? dòng gì ạ à? dòng một số cổ phiếu như là vic một số cổ phiếu như vcg vinamilk chạy nốt à tại vì lúc này nó không cần thiết để kéo nữa bởi vì những cái cổ phiếu kia nó đã đủ rồi vì lúc này họ đã gì có một cái tỷ lệ an toàn nên tội gì họ phải kéo lên đúng cho đoạn này để cho nhà đầu tư nhỏ lẻ bán ra đúng không thuận theo tự nhiên rồi đúng không chuẩn rồi đúng không hay là câu chuyện mà chúng ta thấy tại sao ông Donald Trump lại bị mắc vào đúng cái lúc mà tranh cử trăng cử lúc mà thị trường ông vào lúc trăng cử tốt nhất thì đúng không à, tại sao như vậy nên cái việc mà nắm được cái quy luật bài quy luật là bài 4 trong chương trình mà Dũng chia sẻ là bài phần 4 là nói về quy luật thì anh chị em sẽ biết quy luật nó diễn ra như nào thì tối hôm nay chúng ta sẽ tham gia vào chương trình là tư duy và chúng ta sẽ thấy là tất cả những cái phần mà chúng chia sẻ chúng ta sẽ có thể xây dựng cho mình cái hệ thống đầu tư cái phương pháp đầu tư tại vì ở đây cái quá trình mà anh chị em học á, thì anh chị em sẽ thấy rằng là Dũng không đưa ra bất cứ phương pháp nào cụ thể rõ ràng cả nhưng anh chị em sẽ biết rằng là mình cái phù hợp với phương pháp nào mình tư duy như là cho đúng đúng không mình tư duy như là đúng mình làm gì cho nó tốt nhất đúng không để cho có thể có mình có hệ thống đầu tư hoàn hảo tại sao hay một số anh chị em có nhớ là Dũng một số anh chị em đã học về chương trình của Dũng tại sao Dũng lại bảo anh chị em đọc cái cuốn sách phép màu ai còn nhớ cuốn sách phép màu không ạ thực tế không phải ép bán để mua đâu ạ à. anh chị em biết không thực tế có phải ép bán để mua đâu nhà đầu tư lớn không mua nữa nhà đầu tư lớn họ không mua nữa mà không ai mua vào thì tự giảm sàn thôi không mua vào thì một số tổ chức họ vẫn có thể tham gia vào nhưng họ tham gia với một tỷ lệ nhất định nữa không phải là tham gia để mua vào tại vì cái quá trình phân phối là lúc thị trường gì à? người ta gọi là trong quá trình quá quá mua rồi thì quá mua là ai là người quá mua big boy hay là gì ạ à? big boy lúc đấy là quá bán là bán ra đúng không còn cái nhà đầu tư nhỏ lẻ là mua quá mua và khi nó tạo ra quá mua RSI ấy, chúng ta thấy là nó vượt qua đấy thì nhà đầu tư nhỏ lẻ họ chả biết cái gì cả họ nhảy vào mua đúng không nản có gì mà nản chỗ học được bài học tuyệt vời làm sao phải chúng ta học được bài học tuyệt vời đúng không thay vì chúng qua chúng ta nói gì ạ à? một câu chuyện chúng ta học bài bài học đúng không chúng ta học bài học tóm lại là bây giờ thế này thị trường bây giờ nó rất là xấu dù nó có hồi thì nó cũng rất là xấu và nếu trong dạng tới nó thành công thì cái tỷ lệ thành công các bạn nhá chúng nói tỷ lệ thành công của những cổ phiếu tỷ lệ rất là thấp tức là nếu bình thường trong khoảng nửa tháng nữa từ đến tết tỷ lệ thành công nếu có chỉ khoảng 3 đến 5 phần trăm thôi liệu bạn có chơi một trò chơi mà có 3 đến 5 phần trăm để bạn chơi không bạn chơi một trò chơi 3 5 phần trăm để bạn chơi không cách duy nhất là bạn đi ạ à, hãy tham gia chương trình của Dũng Nam này đi và học một cái tư duy học tư duy trong đó đấy à. học tư duy để thay đổi còn nếu chúng ta tiếp tục không thay đổi vẫn tiếp tục đi lên để nghe một ai đó người ta phím bây giờ hôm nay có ai phím hàng các bạn không ạ nay nhà ai nhận được cái cách phím hàng không tất cả những cổ phiếu hôm trước chúng ta được phím thì hôm nay sao họ có nói chúng ta bán không tại sao chúng ta cứ tập trung vào cái hôm nay là là, là hãy học bài học này đi ạ nhớ những bài học này để lần sau mắc nữa và đây là bài học tuyệt vời cực kỳ giá trị nó giá trị đến hàng triệu đô hàng tỷ đô la, đô la mà chúng ta không học bài này thì làm sao mà chúng ta ok đấy thì tối nay chúng ta sẽ vào một chương trình đó là tư duy giao dịch chúng mong rằng là chúng ta sẽ học được những bài học giá trị trên đầu tư nên đây là những phần mà Dũng Kim muốn chia sẻ cho chúng ta cách với những cái lúc mà thị trường nó vào cái giai đoạn mới anh chị em nhớ cho Dũng là giai đoạn mới đấy giai đoạn mới của thị trường đấy ạ comment đấy giai đoạn bao nhiêu của thị trường giai đoạn mấy của giai đoạn nào của thị trường ạ một hai ba bốn đây giai đoạn nào ạ trong chu kỳ đó giai đoạn nào của thị trường ạ đã giai đoạn nào của thị trường rồi chúng ta nhận biết giai đoạn nào bốn đúng không giai đoạn buông xuôi rồi buông xuôi mà mới ông vẫn là bắt đáy đi hiểu đầu tư kiểu gì phân phối xong rồi nó đoạn buông xuôi rồi đúng không nhiều cổ phiếu có bị gãy không gãy đường SMA không 50 khối lượng lớn mọi người buông xuôi suy thoái thôi còn hết giai đoạn này để lên được thì nó lại cần phải có gì ạ bùng nổ thiêu đà đúng rồi chu kỳ mới thế thôi đấy là toàn bộ những cái gì mà dũng chia muốn chia sẻ ngắn cho anh chị em trong cái buổi tối ngày hôm nay và chúc anh chị em học từ những bài học giá trị và chúng ta hẹn gặp lại nhau trong buổi tối ngày hôm nay đúng không ạ thì trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta học sớm hơn 8 giờ chúng ta học đúng không ạ 8 giờ hôm nay chúng ta học và vâng sẽ tiếp tục xem là hôm nay học về tư duy giao dịch cách tư duy để chúng ta hiểu các hệ thống giao dịch hiểu rõ làm sao tư duy đúng và chúng ta biết chúng ta đang ở đâu và nếu chúng ta biết đang ở đâu thì chúng ta biết Thực ra nghe hiểu thực hành chưa hiểu chúng ta đang biết hiểu và biết là hai cấp độ thấp nhất trong đầu tư cái hành là cái cấp độ cao hơn khi mà chúng ta thực hành chúng ta phải đánh giá tổng hợp những cái này sau này chúng ta học ạ khi hành chúng ta phải đánh giá được tổng hợp xem là nó đúng nó sai sau đó chúng ta chuyển đổi cái để đầu tư thành công là cái lúc bước cuối cùng là chúng ta cần phải chuyển đổi à, ok xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại chúng ta vào tối nay à, xin chào mọi người xin cảm ơn